Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá Ngày hôm qua mình có lên cho anh em hai trận đấu Đây là một trận đấu của giải La Liga, một trận đấu của giải League One Thì anh em ngày hôm qua chúng ta nếu như mà theo ở trên kênh Thì anh em chúng ta bị mất một kèo đúng không Khi mà uh, trận đấu giữa Olympic Lyon và Tolu Thì mình có cho anh em đi đấy là cái kèo cửa trên Cũng như là cái kèo tài Thì anh em chúng ta gãy hai kèo này Tuy nhiên thì anh em chúng ta cũng bù lại được cái kèo tài từ trận đấu giữa Osasuna và Valencia anh em Tuy nhiên thì ờ, ở trong nhóm của mình ờ, tối ngày hôm qua thì ờ, mình cũng không lên cho anh em hai cái trận đấu của La Liga cũng như là League One nữa bởi vì sao? Vì vào trận đấu giữa Hoffenheim này và Werder Bremen ấy thuộc cái giải Đức ấy thì anh em chúng ta cũng đã hút full ba cái mã kèo mà mình đã đẩy cho anh em rồi. Trận đấu đấy thì anh em chúng ta đi cửa dưới Werder Bremen được chấp 0.5 đi cái xỉu góc 10 cũng như là cái tay thẻ 4.5. Thì Werder Bremen thắng Hoffenheim với tỷ số 2-1. À, ờ, tổng số góc thì là 6 góc thì anh em chúng ta cũng ăn được cái xỉu 10 đúng không? Cũng như là tổng số thẻ là 6 thẻ thì anh em chúng ta cũng đã bú full cái kèo ở cái trận đấu của giải Đức rồi. Vì vậy nên là mình cũng không đẩy cho anh em thêm hai cái trận đấu đấy nữa. Quan trọng là anh em chúng ta có lợi nhuận đúng không? Và làm sao để anh em chúng ta có thể giữ được cái lợi nhuận đấy thì mới là cái quan trọng nhất vì anh em cũng biết đúng không? Đấy là đầu tư bóng đá thì anh em chúng ta phải có lợi nhuận thì anh em chúng ta mới đầu tư đúng không? Thì anh em phải biết được cái điểm dừng của mình khi ờ, anh em chúng ta đã có lợi nhuận rồi. Còn bây giờ mà anh em chơi 10 trận mà anh em ăn 5 trận thua 5 trận thì anh em cũng không có lợi nhuận đâu. Chưa kể còn mất những cái phí của cò đúng không? Phí cò này cũng như là nếu mà kể cả anh em chơi trên trang thì anh em cũng mất cả phí ở trên trang nữa. Tuy nhiên thì phí ở trên trang thì nó chắc chắn là sẽ ít hơn so với phí ở trên cò vì cái tỷ lệ ăn nó cũng cao và phí thì nó cắt đấy là trang nào cũng như trang nào thôi. Còn cò thì nó khác anh em nhé Cò nó lấy kèo ở trên trang cho anh em chơi Việc mà nó đã mất phí ở trên trang rồi Thì nó còn phải thu được cái phí của anh em nữa đúng không Thì nó mới có uh, cái tiền để nó đưa kèo cho anh em chơi mà đúng không đấy thì ngày hôm qua cũng bố được ba kèo nên là anh em chúng ta dương ba kèo phúc phun một trận đấu thế là nghỉ thôi quá tuyệt vời rồi ngày hôm nay thì mình cũng đẩy đẩy cho anh em à, trận đấu tâm điểm của giải Bundesliga trận đấu giữa Borussia Dortmund và Bayern Munich anh em nào mà chưa biết à, kèo à, trận đấu này đi à, đội gì hay là đi kèo nào thì anh em có thể xem lại video của mình nhá và nhớ để lại một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ mình cũng như là anh em uh, sẽ trực tiếp theo dõi những cái video lên sớm nhất của mình và buổi tối ngày hôm nay còn một trận đấu khá là hấp dẫn nữa. Đấy là trận đấu giữa AC Milan và Juventus ở cái giải uh, Italia anh em. Một loạt trận uh, à, 4 giờ của ngoại hạng Anh thì chắc là um, nếu mà mình có thời gian thì mình sẽ uh, có thể lên một cái video làm luôn cả 4 trận này cho anh em nhé. Nếu mà buổi tối ngày hôm nay mà còn thời gian. Còn không thì uh, mình sẽ đẩy kèo cho anh em trong nhóm. Còn trận đấu ờ, mình làm trong video này sẽ là trận đấu giữa AC Milan và Juventus anh em. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ. Còn 6 tiếng nữa thì bắt đầu. À, trận đấu này sẽ diễn ra ở trên sân uh, San Siro của AC Milan. Uh, theo đánh giá của mình thì uh, trận đấu này mình có theo nhận định cá nhân nhé, mình sẽ thiên về AC Milan nhiều hơn so với Juventus khi mà Juventus hiện tại đang có một cái phong độ không được tốt cũng như là những cái tân binh của họ vẫn chưa có những cái màn thể hiện nào quá xuất sắc, quá nổi trội cả. Đặc biệt là Angel Di Maria cũng như là Pogba. Pogba thì cũng chưa có thi đấu trận đấu nào trong mùa giải năm nay. Đấy. Chỉ đã giao hữu sau đấy chấn thương và đang nghỉ đến ờ, không biết khi nào sẽ quay trở lại. Và điểm qua một chút về Arsenal, à, điểm qua một chút về AC Milan. AC Milan thì trận đấu này họ thiếu cũng rất nhiều những cầu thủ anh em. À, ờ, Ibra cũng giống như Paul Pogba thôi, đang bị chấn thương cũng như là chưa thể quay trở lại thi đấu. Và họ còn thiếu nữa đấy là Florenzi, à, thủ môn uh, ờ, Mainan à, và những cầu thủ khác như là uh, Messias, Kiat rồi là Carabia đấy. <coughs> cũng là những cái cầu thủ cũng khá là quan trọng À, đội hình ra sân của AC Milan trong trận đấu này họ sẽ xuất phát với đội hình chiến thuật đấy là 4231. Đối đầu với uh, Juventus, Juventus sử dụng đội hình đấy là 442. Và hàng công của AC Milan trận đấu này thì vẫn vẫn, vẫn là uh, Oliver Giroud thôi. Còn về phía hàng công của Juventus sẽ là Vlahovic cũng như là Milik. Về phía của Juventus thì họ đang thiếu vắng đấy là chia ra này cũng chưa thi đấu được Paul Pogba cũng chưa thi đấu được anh em ạ và hậu vệ cánh đấy là De Cicalo De Cicalo cũng chưa có thể quay trở lại tuy nhiên thì à, với cái việc về vị trí cánh thì mình nghĩ là Danilo cũng như là Alexandro sẽ đá tốt cái vị trí này à, hơn à, De Cicalo thôi quan trọng là cả Paul Pogba cũng như là chia ra vẫn chưa có thể ra sân vì vậy nên là hàng công của Juventus hiện tại vẫn đang quá yếu trong cái mùa giải năm nay à, chuyển qua về kèo kèo handicap hiện tại đang là AC Milan chấp Juventus 0.5 anh em chấp 0.5 tuy nhiên thì với cái một cái trận đấu cân cân bằng như thế này thì mình nghĩ là mình sẽ không đưa những cái kèo chấp lên cho anh em ngay từ đầu thật sự là nó như vậy rất khó để anh em chúng ta mặc dù là theo nhận định của mình thì mình vẫn thiên về uh, AC Milan nhiều hơn đấy tuy nhiên thì với phong độ hiện tại thì cũng chưa biết là mèo nào cắn miểu nào đâu anh em AC Milan trận đấu trước họ vừa mới thua Chelsea với tỷ số 3-0. À, ờ, tuy nhiên thì Juventus vừa lấy lại được phong độ với hai cái chiến thắng liên tiếp ở cái giải quốc nội cũng như là ở cúp C1 đấy là chiến thắng với Macca Haifa với à, tỷ số là 3-1 này rồi à, thắng Bologna tỷ số 3-0. Đấy. Nên là mình cũng sẽ không cho anh em à, đi cái kèo chấp này ngay từ đầu. À, chuyển sang cái kèo trên dưới cả trận đi. Hiện tại trên dưới cả trận đang là 2 2.5 2.5 à, ờ, kèo 2.5 cũng như là kèo 2.25 với cái mã kèo ờ, trên dưới cả trận thế này thì mình nghĩ là anh em chúng ta đi từ đầu được này Đấy, với mã kèo 2.5 mình nghĩ trận đấu này sẽ là một trận đấu sẽ có nhiều bàn thắng khi mà cả hai đội bóng đều là uh, có cái điểm mạnh của mình đúng không? Cũng như là thật sự mà nói thì bây giờ kể cả AC Milan cũng như là Juventus họ đang cần những cái chiến thắng để có thể uh, hồi sinh lại cái câu lạc bộ của mình cũng như là lấy lại được tinh thần của các cầu thủ và đặc biệt nữa là cái kèo thẻ cái kèo thẻ hiện tại đang là 5.5 à, ờ, với một trận đấu căng thẳng như thế này cái việc mà thẻ phạt ra nhiều cũng là cái điều hiển nhiên thôi cũng như là giải đấu Italia cũng có rất nhiều thẻ anh em ơi những trận đấu của à, của Serie A cũng có rất nhiều thẻ anh em nhé vì vậy anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào cái kèo thẻ này được thì mình sẽ nốt lại cho anh em luôn mình sẽ nốt lại cho anh em hai cái kèo đấy là cái kèo tài kèo tài 2.5 kèo tài 2.5 FT anh em nhé cũng như là kèo kèo thẻ tài thẻ tài thẻ 5.5 và tất nhiên là mình có sẽ thể nốt cho em anh em cái kèo tỷ số anh em lót cho mình cái kèo tỷ số anh em này tỷ số sẽ là 10 Đấy, 10 anh em nhá. 10 sau đấy là 01 và một tỷ số nữa là một đều. Đấy. Đây sẽ là ba cái mã tỷ số anh em có thể lót trong cái trận đấu này. Mình tin rằng là uh, nếu như mà trận đấu không nổ tài thì cái tỷ số này sẽ nổ thôi. Đó. Nên là anh em có thể lót cho mình cái, cái mã tỷ số này. Ờ, video mình cũng ờ, đến đây thôi anh em nào mà cùng máu thì anh em có thể theo kèo của mình nhá còn anh em nào ngược máu thì anh em có thể đi ngược lại và trên hay dưới tài hay xỉu thì vẫn là quyền quyết định của anh em thôi mình cũng ờ, không có ép anh em phải đi theo kênh của mình những cái kèo trên kênh của mình đúng không đấy không là anh em lại nói này nói nọ lọ chai với những cái kèo bóng của mình